Rồi, hello anh em Hôm nay uh, Lộc Phát Tài tiếp tục làm mấy cái video clip ha. À, bài lá cho anh em chơi ở năm 2021 này anh em nhé. thì hôm nay thì bên cơ sở mình đó, làm chuyên cung cấp tất cả các loại bài lá ha từ bài kính cho tới bài lỗi công ty ha đó, tam giác ô vuông số nói chung là anh em chơi bài thì rất nhiều loại để anh em có thể chơi đẹp nha hôm ừ. nay đặc biệt là mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái sản phẩm kính ấp tròng nhìn xuyên qua lá bài anh em nhé. đó, đặc biệt của kính ấp tròng này á thì anh em phải lồng được bài nha anh em nha ừ, nguyên lý các anh em phải lồng được bài vào đó là anh em mới có thể chơi được cái kính này ha đó thì kính nó có hai cái kính lên đó hai cái kính lên nguyên thủy của nó là hai kính lên trong này là anh em có thể đeo vào mắt nè là anh em có thể nhìn được qua lá bài ha, sẽ thấy được nó ẩn lên đó để anh em có thể đánh đó, thì nó các anh em chơi ví dụ như bài xì dách ba cây hay bài liên đó là những cái sản phẩm chơi này á, là anh em có thể chơi được ha đó, các anh em à, nhưng mà cái kính này mình xin nói luôn là cái kính đời mới 2021 này anh em nha đó đời mới 2021 này cực kỳ là mỏng và đeo vào mát con mắt của anh em nó không có để lại là cộm hay là bất kể một cái vấn đề nào ha thì nếu như một vấn đề nào anh em đeo vào bị lỗi trục chặt thì bên cơ sở lọc sẽ bảo hành cho anh em tuyệt đối luôn ha đó cho anh em yên tâm về cái độ uy tín của bên cơ sở mình ha đã làm ra những cái đồ cho anh em chơi thì nói chung là phải đặt yêu cầu tuyệt đối luôn đó thì cái hôm nay cái video clip này mình đã đổ ra một mặt mắt len đây là một mắt len mình đổ sẵn ra để tí nữa mình đeo vào mắt ha để mình thử kính cho anh em nha đó đây là các anh em chơi là anh em cứ đổ ra cái chén này cho mình ha là anh em rửa sơ qua là đem đeo vào mắt đó rồi cái chén này để mình đeo vào là mình sẽ nhìn qua lá bài để ờ, chỉ cho anh em cách chơi nha đó rồi thì bài kính và bài chợ nó khác nhau như thế nào thì bây giờ mình sẽ lấy ra một bộ bài kính và một bài một bộ bài chợ à, để em phân biệt được trực tiếp luôn đó nó khác nhau ha là nó giống nhau tuyệt đối luôn anh em nha mình khẳng định với anh em nó 99 phần trăm nó không khác gì một bài chợ nó vẫn là ba teo ha anh em nha được qua một teo hai teo đây là một bộ bài cứng bài kính anh em nhé đó rớt một cái bài rồi bỏ đi nó là bài cứng đàng hoàng anh em nhé đó đây mình sẽ ốp ra một à, bộ bài chợ anh em nha đó đây là một bộ bài chợ ha thì nó cũng y chang nhau thôi nó không khác một cái gì về màu mỏ ở ngoài ha nó cũng là bài ca rô ca ở bài ca xanh này anh em nhé nó không có khác một vấn đề gì hết cho nên anh em cứ cháo bài vào và chơi cực kỳ là an toàn tuyệt đối luôn ha mình bỏ tiêu ra nó ba tiêu anh em nhé ừ. đó các anh em thấy không đó thì bây giờ các anh em nhận định cho mình hai bộ bài này nó không bao giờ nó ờ, khác nhau đó, nó giống nhau tuyệt đối một 99 phần trăm anh em ha đó thì anh em mua thì nói chung mình làm video hàng sau mình nói dạy cho anh em luôn để chơi đó cho nó an toàn tuyệt đối đấy thì bây giờ mình sẽ đeo cái kính này vào à, các anh em đợi cho mình về một phút nha mình sẽ đeo cái kính này vào để mình à, thử cho anh em nha rồi mình đã đeo kính vào rồi anh em nha đó thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem được bài chợ ha như bài chợ này nếu như mắt thường mình đeo kính vào thì mình cũng không thể nào mình biết được anh em nha mình không thể nào mình biết được ha bó tay đó. nhưng mà khi mình chuyển qua một bộ bài kính đó, để mình đánh cho anh em xem ha đó. như anh em đó. mình đánh cho anh em xem nha anh em nha đó. như cái này là cây sáu này anh em nè ha như cái này là mình thấy được cây sáu nha đó để xuống sáu đúng không nè đó như cái này là mình thấy được cây năm nè ha đó năm này ha để mình sóc bài lên ừ. sóc bài lên anh em nha sóc vô tư xào trẻ nhưng mà khi mình đưa ra đúng không anh em đó như cái này là cái chính anh em nha đó tiếp tục cái năm này ha đó tiếp cái 10 anh em nhé ừ. rồi cái chính này đó cái năm này cái sáu này à, mình đọc nhanh luôn ha cái bảy này cái tám này hai nè anh em đó cây hai anh em nhé đó như cây này là cây cây dây anh em nhé đó tiếp tục là cây 10 nè đó dây tiếp nè anh em nè cây 4 nè ha đó cái này là cây quy ha, cây đầm anh em đó đó, đó cây di nè cây này cây 8 nè ha, cây 7 nè anh em thấy không đó, cây... đúng không anh em đó thì làm sao mình thấy được thì các anh em cứ liên hệ của mình qua số điện thoại Lộc Phát Tài 0786 01124 nha hoặc là 0786 041224 sẽ gặp trực tiếp mình nha đó thì ngoài cái kính nắp chồng này ra thì bên mình còn chuyên cung cấp tất cả các loại đồ chơi cờ bạc hiện nay cho anh em luôn nha đó, từ tài xỉu bầu cua hoặc máy đánh bài ở xì dách xì tố đó trên thị trường này có gì mình đều có cho anh em chơi đó anh em cứ nhắc máy lên liên hệ của mình trực tiếp luôn nha đó đấy thì mùa dịch này thì anh em ờ, lựa chọn những cái sản phẩm nào mà chơi ở nhà làm sao để tránh dịch hoàn toàn tuyệt đối nhưng mà vẫn có thể bảo vệ sức khỏe cho anh em nha đó cho nên là mình chúc anh em năm 2021 này chiến thắng mùa dịch này đó và có chơi thì liên hệ của mình nhé chào anh em